À, xin chào mọi người, tôi là Phương đến từ ờ, kênh bất động sản Phan Thiết. Thì hôm nay là ờ, ngày 18 tháng 9 năm 2021. Hiện tại tôi đang đứng tại một trong những khu nghỉ dưỡng đẹp nhất tại thành phố Mũi Né. Đây mọi người có thể thấy cực kỳ cực kỳ đẹp luôn. Khu nghỉ dưỡng này thì nằm tại mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. Mọi người có biết đây là khu du lịch nào không ạ? Thì đây là khu resort nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao do tập đoàn Novaland phát triển. Có tên gọi là Nova Hill Mũi Né. Thì đây là những căn à, sub house. Mặt tiền những căn sub house. Tại Nova Hill Mũi Né. Nó vào hiệu Mũi Né thì có quy mô là 40 hecta với 600 à, căn biệt thự nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao. Thì những khu à, những căn biệt thự này thì có giá từ 7 đến 10 tỷ đồng một căn. Những căn biệt thự này thì nằm ở trên đồi. Xa xa này. Có 600 căn biệt thự nằm ở trên đồi. Còn đây là những căn shop house mặt tiền đường Huỳnh Thúc Kháng phường Mũi Né đây là đường Huỳnh Thúc Kháng đường uh, hai bên thì được uh, lọt đá rất là đẹp ngoài ra thì uh, chủ đầu tư họ trồng những cái cây cọ để trang trí thêm thì mọi người có biết là kiến trúc chủ đạo của Nova Hill Mũi Né thì theo phong cách kiến trúc của địa Trung Hải đây mà người nhìn những căn nhà này thì nó tương tự giống như những căn nhà ở bên ờ, những nước địa Trung Hải như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha Nova Hill Mũi Né hay ờ, có một ờ, tên mà gọi khác tên kinh doanh á, của Nova Hill Mình An ngoài thì có tên là Centara Miret Resort Mũi Né đây đây là tên à, thương mại của Nova Hill Mũi Né đây khung cảnh thì cực kỳ cực kỳ đẹp thì đối diện với ờ, Nova Hill Mũi Né là Vin Mũi Né Vin biển Mũi Né một trong những vin biển đẹp nhất tại Việt Nam trước mặt mọi người là vin biển Mũi Né sát bên là có làng trai Mũi Né và chợ Mũi Né đây là cái khu vực mà ngư dân ờ, đánh bắt biển đánh bắt cá biển và có chợ hải sản muối na cực kỳ nổi tiếng đối diện với ờ, nó vay muối na thì có một cái ờ, công viên nhỏ được trồng những cái hàng dừa và hàng cò rất là đẹp ở bên dưới ờ, thì chủ đầu tư họ đã làm những cái kè kè để bảo vệ sóng sóng biển tránh ảnh hưởng tới công trình Hiện tại thì ờ, thủy chiều xuống rất là thấp Đây Biển ờ, xuống rất là thấp Nó nằm cách xa Rất là xa bờ Thì có lô ra những cái bãi cát Để mọi người có thể tắm biển Đằng xa kia là Vin Mùi Né làng trai Mùi Né khu vực này là làng trài mũi né Thực sự thì tôi rất là ấn tượng với kiến trúc tại Nova Hill Mũi Né Với kiến trúc à, địa Trung Hải này thì tạo ra cái sự khác biệt với tất cả những cái khu resort mà tại Mũi Né hiện tại chủ đầu tư Novaland thì ờ, thường làm những cái dự án với những cái kiến trúc là rất là độc đáo vẻ đẹp ở đây thì ờ, được tạo nên bởi sự đồng bộ với một cái quy mô lên đến 40 hecta chủ đầu tư ờ, trồng những cây cỏ đúng là mang theo phong cách địa trung hải về đây luôn phong cách kiến trúc địa trung hải kết hợp với biển nó cho biển à, vin biển mũi né này thì tương tự giống như bên biển địa trung hải vậy đó mọi người thì đây là một cái video tôi à, chia sẻ về vẻ đẹp của khu resort Nova Hill Mũi Né để cho mọi người có thể hình dung ra được à, Mũi Né hiện tại thì có những cái khu resort cực kỳ cao cấp thì uh, hy vọng là một ngày nào đó thì những mà người mà ở phương xa thì có thể một lần ghé thăm vịnh biển tuyệt đẹp mũi né và có những cái trải nghiệm nghỉ dưỡng tại một những cái khu resort đẳng cấp năm sao như thế này thì uh, tôi là Phương đến từ kênh bất động sản Phan Thiết một lần nữa thì hẹn gặp lại mọi như mọi người ở những cái video chia sẻ về bất động sản hoặc là về những cái khu nghỉ dưỡng resort nổi tiếng tại khu vực Mũi Né hoặc là thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận